Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh à, Nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một ngôi nhà nữa tại à, khu vực à, Triều Quốc, Thanh Xuân của công ty bất động sản Việt Long Hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của ngôi nhà đây các bạn có thể nhìn thấy ngõ rất là rộng và thông thoáng một đầu này là thông ra hồ chủ Khúc và phía đầu trên này là thông ra ngõ số 8 ngôi nhà này có diện tích là 36 mét vuông xây 5 ờ, tầng và hiện tại đang được chúng tôi chào bán với giá là 3 tỷ 600 triệu đồng và giờ tiếp theo tôi sẽ đưa các bạn vào phía phần gần hơn về ngôi nhà đây là phần mặt tiền của ngôi nhà chúng ta có thể quan sát đây là phần ờ, mặt tiền phía tầng 1 thì bao nồm đều được chúng tôi ốp từ đá granite phía bên trong là có cửa hai lớp chúng ta phần quan sát cửa bên ngoài là lớp một lớp cửa sắt hùng khung sân tĩnh điện và bên trong là một lớp cửa gỗ trò gỗ tự nhiên và quan sát lại phần rõ và tiếp theo là phần à, mặt tiền của ngôi nhà chúng ta có thể nhìn thấy rất là thoáng nhà làm mặt ngõ nhé các bạn chúng ta có thể kết hợp à, cưng doanh nhỏ được và tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào tầng 1 của ngôi nhà đây là phần à, không gian của tầng 1 ngôi nhà đây về phần không gian tầng 1 ngôi nhà thì hiện tại à, đang được thiết kế là phía bên ngoài này là khu vực để xe hoặc là à, nhà nào chúng ta kinh doanh thì chúng ta có thể à, để sạp hàng ở đây kinh doanh à, tạp hóa nhỏ lẻ được rất là tốt khu vực này tập trung nhiều người đi làm và nhiều à, sinh viên nên là qua lại rất là đông tiếp theo là phần à, phía không gian phía bên trong đây là không gian phía bên trong đây là không gian à, phần gian bếp và phòng ăn về không gian à, của gian bếp này thì đều được chúng tôi về phần tường đều được chúng tôi làm ốp vào chỉ và có giấy dán tường bên trên có hệ thống trần thạch cao đèn chùm khá là bắt mắt về phần bếp thì à, bếp sẽ được làm à, từ gỗ sồi nga tủ bếp sẽ được làm từ gỗ sồi nga như chúng ta có thể quan sát và phía mặt bếp thì sẽ được làm từ đá tự nhiên đá trắng tự nhiên và đây là phần à, chậu rửa thì sẽ được làm từ inox 304 hàng nhập khẩu và tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy ở bên trên này có một cái, cái lớp kính đây chính là kính ốp bếp trang trí rất là khá là đẹp Đây, chúng ta có thể quan sát từ bên phía bên trong ra ngôi nhà này nằm ở ngay gần hồ Chủ Khúc các bạn nhé cách hồ chỉ khoảng tầm 150 mét thôi và tiếp theo là tầng 1 là có một cái nhà vệ sinh nữa đây chính là nhà vệ sinh phụ bên trong nhà vệ sinh phụ này sẽ có một cái à, bồn cầu đây là một cái bồn cầu một cái chậu dầu mặt nhỏ và bên trong sẽ có một cái hệ thống à, máy bơm để bơm nước lên trên tầng tiếp theo là về phần à, cầu thang về phần à, phần cầu thang thì mặt bậc và cầu bậc đều được ốp từ đá tự nhiên về phần trang trí thì sẽ có các thanh trang trí ở phía bên ngoài làm từ gỗ công nghiệp về phần tay vịn thì sẽ được làm từ gỗ trò và xong ờ, inox tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn đi lên ờ, tham quan ở tầng 2 không gian tầng 2 thì ờ, hiện tại là đang được chia để làm phòng khách các lửng đây chúng ta phải quan sát đây là phần các lửng ngôi nhà phòng khách khá là rộng rãi đây là khoảng không thoáng giữa phòng khách và phía mặt ngoài đây chính là không gian của phòng khách khá là rộng rãi và trang trí cũng rất là tỉ mỉ có vách ngăn này CNC ờ, giấy dán tường và trần ờ, thạch cao vào chỉ và hệ thống đèn nét khá là đẹp rồi đây là phần cầu thang lên tầng 3 và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 Ngôi nhà này thì uh, trên tầng 3 và tầng 4 thì sẽ uh, thiết kế như nhau. Tầng 3 và tầng 4 đều mỗi tầng chia hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở giữa. Đây là phần à, phòng ngủ phía bên ngoài. Và tiếp theo đây là phòng ngủ phía bên trong. Đều được uh, ốp uh, sàn gỗ cũng có phào chỉ và dán tường. Đây là phía bên trong nhìn ra cửa sổ lấy thoáng ra cầu thang này đây phần uh, sàn gỗ phần uh, cửa thông phòng và đầu chờ điều hòa chúng tôi đã lắp hết rồi bây giờ chỉ việc lắp điều hòa mà thôi bên trên có hệ thống chân thạch cao và đèn nét đây là phần hành lang này và tiếp theo là phần à, nhà vệ sinh của tầng 2 thì bao gồm có một cái vách ngăn vách ngăn kính này đầu chờ của điều đường ờ, bình nóng lạnh hệ thống ờ, bồn cầu hệ thống lavabo xong là sen cây về cửa nhà vệ sinh thì được làm từ cửa nhôm việt pháp các bạn nhé khá là tốt tiếp theo là phòng ngủ phía bên ngoài cũng bao gồm ờ, hệ thống cửa hệ thống điều hòa nắp nền ô bộ đây và về hệ thống cửa trong phòng về phần ờ, cửa trong phòng thì ờ, toàn bộ được ờ, chúng tôi làm từ gỗ uh, trò các bạn nhé gỗ thịt rất là chắc chắn đây là phần cầu thang được làm từ sông inox nhìn khá thanh thoát tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên tầng 4 trên tầng 4 của ngôi nhà thì cũng chia như tầng 3 cũng bao gồm hai phòng ngủ phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau đây là phòng ngủ phía đằng sau ở bên trên này là có khác một chút là bên tôi uh, sẽ nát bằng gạch đây bên trên là hệ thống nhập này cao bạn như vậy thôi đây là nhà vệ sinh cũng có gạch nát đàn vách kính đầy đủ hệ thống như tầng 2 bên này là phòng ngủ của tầng 3 tầng 4 đây chúng ta có nhìn thấy đây rất là rộng rãi và thoáng mát tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên trên tầng 5 trên tầng 5 của ngôi nhà thì ờ, sẽ bao gồm một à, phòng thờ một à, sân phơi đây không gian đây chính là phần à, hành lang này ở bên trong này chính là phòng thờ rộng rãi cửa sổ rộng này thoáng đây là phần gạch nát đèn bên trên này chúng ta sẽ không có trần thạch cao các bạn nhé tiếp theo là chúng ta sẽ đi ra tham quan phía sân phơi đây chính là phần sân phơi Và thông tin của ngôi nhà thì tôi xin nhắc lại một lần nữa. Ngôi nhà có diện tích là 36 m2, xây 5 tầng. Nằm ngay ở chiều Khúc, Thanh Xuân, cách hồ 150 m thôi. Mặt ngọn thông, nhà xây 5 à, tầng có các lửng nằm phòng khách và hiện tại đang được chúng tôi chào bán với giá là 3 tỷ 600 triệu đồng giá đã bao gồm thuế phí sang tên có hỗ trợ vay vốn ngân hàng và có thương lượng với khách thiện chí mua ngoài ra thì khu vực này hoặc khu vực khác bên tôi có xây dựng các căn hộ khác nữa nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận à, các thông báo thường xuyên hơn xin à, cảm ơn và hẹn gặp lại